Chào mừng quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Sống khỏe cùng ADC Live. Thưa quý vị khán giả thân mến, chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần trong ngày gây ra rất nhiều phiền toái trong cuộc sống của chúng ta, làm xáo trộn cuộc sống và ảnh hưởng nhiều đến tâm lý cũng như sức khỏe của chúng ta. Vậy thì à, ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị khán giả trong chương trình sẽ tìm hiểu về chủ đề đó là tiểu đêm nhiều ở nam giới thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe và đồng hành cùng với quý vị khán giả xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa tiết niệu nam học Tô Hiệu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 thường chia làm hai nhóm nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân do bệnh lý và nguyên nhân không do bệnh lý thứ nhất là cái nguyên nhân không do bệnh lý thì có thể do tâm lý tâm lý của bệnh nhân à, có thể bệnh nhân à, mất ngủ hồi hộp lo lắng thứ hai là do tuổi tác thứ ba là do vấn đề mang thai khi mang thai thì thai nhi trong tử cung có thể chèn ép vào đường bài tiết đường tiết niệu như vậy là bệnh nhân có thể là bị à, đi tiểu đêm đi tiểu nhiều lần do cái thói quen thói quen chúng ta ăn uống à, uống nhiều nước vào trước buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là uống nhiều nước vào bữa ăn tối đấy là nguyên nhân về không do bệnh lý còn thứ hai là nguyên nhân do bệnh lý thì thứ nhất là suy thận thì thận đảm bảo chức năng à, lọc à, máu và duy trì cái cân bằng nội môi nếu mà suy thận thì khả năng lọc sẽ bị suy giảm dẫn đến là bệnh nhân bị đi tiểu đêm đi tiểu nhiều lần thứ hai là sỏi thận khi có sỏi thận thì nó sẽ kích thích cái đường à, bài tiết đường bài niệu vì vậy là cũng có thể ờ, gây đi tiểu đêm thậm chí là tiểu bút tiểu rắt còn ờ, đối với nam giới đặc biệt nam giới thì có thể mắc thêm cái ờ, bệnh lý là bệnh của uh, tiền liệt tuyến như, như là viêm tiền liệt tuyến mạng tính hoặc là phì đại tiền liệt tuyến thì có thể gây tiểu đêm tiểu nhiều lần À, bác sĩ thân mến ạ, nhiều người thì thường thắc mắc rằng là tiểu đêm nhiều lần phải chăng à, là những cái dấu hiệu cảnh báo thận đang suy yếu. Bác sĩ có thể chia sẻ cũng như là giải thích rõ hơn điều này đến với quý vị khán giả. À, theo như các nguyên nhân à, mà tôi chia sẻ bên trên thì cái việc tiểu đêm kéo dài chính là một dấu hiệu cho thấy uh, chức năng thận bị suy giảm như trong uh, cái uh, vấn đề nguyên nhân bệnh lý là suy thận chẳng hạn. Như như vậy thì dạ. thận sẽ giảm chức năng lọc và dẫn đến không hồi phục và bệnh nhân bị tiểu đêm kéo dài còn những uh, nguyên nhân mà không phải bệnh lý thì nó sẽ hồi phục sau khi mà hết cái quá trình đó ví dụ như mang thai hết quá trình mang thai thì quá trình à, tiểu đêm thì sẽ hết sẽ trở lại bình thường Vâng, thưa bác sĩ, liên quan đến chủ đề ngày hôm nay của Sống Khỏe cùng IDC Life, công nghệ cũng đã nhận trên tay ngay một lá thư đến từ một vị khán giả có tên là Việt Quang ở Bắc Giang có hỏi bác sĩ tôi hiệu thế này. Thưa bác sĩ là tôi bị mắc chứng tiểu nhiều, tiểu đêm đã hơn 10 năm nay ban ngày thì cứ khoảng một tiếng hoặc là hơn một tiếng thôi à, tôi đã phải đi tiểu một lần à, tôi thì làm nghề bảo vệ và nhiều hôm thì à, sợ camera ghi lại cảnh đi lại quá nhiều sẽ bị khiển trách thế nên tôi đã phải nhịn cho đến lúc không nhịn được nữa mới thôi ban đêm thì tôi phải dậy đi tiểu tới 4 năm lần và cứ mỗi lần tỉnh giấc lại bị mất ngủ cứ nửa tiếng sau mới chập mắt lại được người thì rất mệt mỏi và khó chịu Vậy thì xin hỏi bác sĩ là à, tình trạng của tôi có nghiêm trọng hay không và tôi có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm nào để giúp hỗ trợ tình trạng này thưa bác sĩ? Ừ, theo như ờ, chia sẻ của bạn đọc thì tình trạng của bạn là buổi tối đi tiểu đêm 4 đến 5 lần. À, như vậy là tình trạng của bạn mắc cái chứng đi tiểu đêm mức độ rất là nghiêm trọng. Vì vậy là à, tôi ờ, khuyến cáo bạn nên đến các cơ sở y tế, các cơ sở nam khoa để khám và điều trị. À, ngoài ra thì bạn có thể sử dụng thêm một số sản phẩm đông y để hỗ trợ điều trị uh, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm uh, của đông y các bạn có thể tham khảo và sử dụng thêm những sản phẩm bổ thận tráng dương uh, và và, và bồi bổ chức năng can thận ví dụ như là sản phẩm Viking Men của uh, sản xuất tại Việt Nam các bạn cũng có thể là tham khảo thêm Thưa bác sĩ Tô Hiệu, công nghĩa thì có để ý một số những cái thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ cùng với vị khán giả. À, đó là một cái sản phẩm có tên là Vikings Men và bác sĩ thì có thể phân tích những cái thành phần trong sản phẩm này. À, nó giúp à, à, quý vị khán giả đặc biệt là nam giới như thế nào trong việc là khắc phục tình trạng tiểu đêm cũng như là giúp cho à, chức năng của thận được tốt hơn thưa bác sĩ. Tôi xin uh, chia sẻ thêm về cái sản phẩm Viking Men. Đây là một uh, sản phẩm đông y được uh, bài chế từ các cây thuốc dược liệu đông y và được bài chế thành à, dạng viên rất là à, dễ sử dụng cho bệnh nhân và trong cái à, sản phẩm Vikingman thì có các loại cây thuốc quý như là đông trùng hạ thảo này, ba kích, sâm mắc ca rồi là cây bá bệnh, dâm dương hoắc vân vân. Các loại cây này thì đặc biệt là có cây bá bệnh thì cây này có tác dụng kích thích tăng sản sinh lượng testosterone tự nhiên và chính cái hàm lượng testosterone tự nhiên này à, sẽ có cái, cái công dụng trong cái điều trị à, bệnh à, yếu sinh lý và ngoài ra còn bồi bổ cơ thể điều trị các chứng là đi tiểu đêm tiểu nhiều lần đau lưng mỏi gối vân vân Thưa bác sĩ, ngoài những à, phương pháp, những cái à, sản phẩm mà bác sĩ vừa chia sẻ thì liệu rằng chúng ta cần phải có những cái lưu ý nào khác cũng như là những cái phương pháp tự nhiên nào để giúp cho à, việc là khắc phục tình trạng tiểu đêm ở nam giới? Ờ, ngoài cái, cái phương, các phương pháp đó thì chúng ta có thể thay đổi thói quen. Thay đổi thói quen thứ nhất là thói quen uh, uống nước vào uh, buổi tối trước khi ngủ chúng ta nên hạn chế hạn chế uống ít nước uh, cách 2 tiếng trước khi ngủ và uống ít nước trong cái bữa ăn tối